Hãy để thể hình phục vụ cuộc sống Chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình Đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng, là thất bại Doanh nhân streamer đồng hành cùng VVT CEO Duy Nguyễn Khỏe đẹp Thành công Đẳng cấp Hãy cầm tiền đến VVT ngay khi còn có thể BBT nâng tầm con người Việt Nam. Rồi à, chào mừng các bạn đến với PH Livestream Bình Tân. Đây là cơ quan đầu não hay là kêu là tiếng Anh nó kêu là headquarter gì đó các bạn, thấy không? À, trụ sở chính của công ty BBT và sau lưng Duy Nguyễn vẫn là chiếc Mercedes yêu dấu. Đó, cởi vạch mã chinh phục khắp Sài Thành. Tại sao hôm nay là cái vấn đề vạch mã lâu lâu lấy ra câu view thôi các bạn thật sự thì một cái mùa dịch nó qua đi nó đã, đã để lại chúng ta rất là nhiều cái trải nghiệm cũng như cái kỷ niệm mà cũng như gọi là cái ký ức mà Duy Nguyễn nghĩ rằng suốt cuộc đời chúng ta sẽ không bao giờ quên trong Duy và trong các bạn Vậy thì các bạn nhìn con Mercedes này nó nó hoành tráng, nó ngon lành vậy thôi Chứ nó cũng đã, nó gọi là trên người nó rất là nhiều vết thương bạn Thấy không? Vết thương trên cầu Sài Gòn năm nào hay là vết thương ABC rồi các kiểu Từ lưa hết Rồi có đứa, đứa nó hâm ra đường nó chọi xe anh nữa mấy em chung là cuộc sống này dịch giả nó, nó khổ quá rồi mà tối ngày cuộc đời của một số bạn đó chỉ mong muốn là bbt phá sản <laughs> thì cái cái luận điểm mà các bạn chỉ mong muốn là bbt phá sản thì có like được các bạn trong khi á duy nguyễn á hàng ngày phải lao động tập thể nhân viên bbt phải cống hiến tất cả bốn trụ để phục vụ khách hàng thân thương không à, mà mà, mà mà mà không biết sao các bạn lại có những cái suy nghĩ à, cực kỳ mà độc ác mà cực kỳ là phiến diện như vậy Duy Nguyễn không hiểu rằng nếu mà BBT phá sản thì các bạn đó được cái lợi gì cái đó là một cái chấm lửng mà Duy Nguyễn hỏi nha rồi con xe này tại sao hôm nay Duy nói nói chung á là trong cái dịch giả nó khổ như vậy rồi mà mấy con chuột nhà tôi nó cũng tha tôi nữa đơn giản là khi mà các bạn mở một cái tấp cái cái cái cái, cái màn hình xe kêu là cái gì ta thôi nó kêu gì kệ bạn nó đi ha khi các bạn mở cái cửa ra các bạn đề máy một cái đó mà trên trên đồng hồ á nó báo một cái vàng vàng á là thấy quéo quéo rồi đó là thấy quéo quéo rồi đó nha các bạn thì ngày hôm trước á Duy Nguyễn đề máy một cái cho đồng hồ báo vàng máy lỗi Trời ơi má ơi báo một cái máy lỗi Không biết lỗi gì luôn á Xài luôn Xong rồi phải đi ra ngoài hãng Vậy thì Duy Nguyễn phải nghỉ một ngày nha các bạn Duy Nguyễn phải nghỉ một ngày để Duy Nguyễn ở Bình Tân để cho đội ngũ Mercedes người ta tới à, đội ngũ Mercedes người ta tới người ta lấy cái xe đi rồi người ta đi sửa đi này nọ hết thì đó là cách làm việc của Duy tốn tiền Duy chịu chút nhiều tiền Duy nói thì sau khi kiểm tra hết á thì báo cáo đơn giản thôi anh tí nhà mình nó quậy quá các bạn nó vô nó cắn trời ơi luôn á mà sao tôi ngạc nhiên nha cái xe thì chạy liên tục mà sao chuột nó vô được ta mà chuột cũng biết lựa ghê á đóng xe máy trong kia thì không cắn đi cắn một chiếc con mười mấy triệu hai chục triệu thôi nó dễ chơi nó canh xe này nó cắn à, bây giờ phải đi vô nói dây mà cái này không phải là lần đầu tiên lần trước bị rồi hồi trước chở ông bồ đi ngoài à, đà lạt hẹn giờ hẹn rất ngon lành luôn xong cái đề máy ăn phát cũng bị dính vậy luôn đó lên nên cái cú đó mình phải sửa xong rồi mình mới lên đà lạt nó hơi bị tối thì cái con này nè nó bị cái đó một lỗi một lỗi cứ qua đi em không có trúng điều này được nè có có có, có cô gái ngại chứ ống kính mà nó thật sự quay nhiều khi không anh không khách hàng nha <laughs> à, nói tới đâu rồi ta còn nói tới đâu rồi à một lỗi lỗi thứ hai nha các bạn đăng kiểm đăng kiểm lỗi đăng kiểm phạt rất nặng thì cái xe của duy á tháng sau là hết hạn đăng kiểm xong rồi sẵn cái chuyến này á là di lấy xe ra là di nguyễn cho mạc đi đi đăng kiểm giùm luôn cuộc đời của di nguyễn hai con xe chưa một lần bước vô trung tâm đăng kiểm đó. chưa một lần bước trung tâm đăng kiểm mà nó không biết đăng kiểm sao đó nói chung là dịch vụ của mẹ mercedes á thì ok good chỉ có cái mắt thôi <laughs> cái đó nói thẳng bây giờ mấy em mẹt giận anh chịu à đúng không dịch vụ của tụi em good ok rất tốt hẹn đúng giờ bữa nay hẹn đúng giờ 8 giờ sáng lấy xe là 8 giờ sáng lấy xe gặp lễ tân nhận chìa khóa lấy xe không rồi sao lấy xe xong rồi bàn giao vô lễ tân chờ lấy tiền tiền không có dịch ba ơi làm ăn bữa nay chưa thu được tiền mặt không bây giờ tiền mặt nó cạn rồi chờ lấy tiền không có xong rồi hứa tối chuyển khoản bây giờ về đi tối chuyển khoản tối quên chịu nha <laughs> hết nhiêu tiền à, nói nghe luôn nè mẹt ở Việt Nam nó tuyệt vời lắm ạ thật sự á khi mà các bạn bên Mỹ á là tôi nghĩ không có cảnh này đâu nha tôi so sánh tất nhiên so sánh để biết cái sự khác biệt chứ không phải so sánh là để mình ừ coi cái nào tốt hơn cái nào mà thấy không Duy Nguyễn đâu cần phải đi lái xe đâu Duy Nguyễn có nhân viên mẹt tới lấy làm lọ ABC hết trơn tất cả phí mới có tính không tính nhưng mà cái bill cuối cùng cái bill cuối cùng á hai hai dịch vụ là 5 triệu mấy mắc hay rẻ tùy các bạn xác định ok đúng không vậy dịch, dịch vụ thứ nhất á mình sẽ nhìn sơ sơ bản có giá đây có nè tất nhiên mình đăng mẫu giá của ta lên được cũng kỳ nên Duy Nguyễn sẽ xin phép không đăng nhưng mà Duy Nguyễn nói cái vụ mà mà mà điện cắn á, cắn cắn điện á là triệu mấy triệu triệu rưỡi hay gì đó nó chắc nhẹ đúng không bạn nó cắn bên cạnh cảm biến luôn cảm biến nhiệt độ ngoài trời nó cắn luôn đó xong rồi nói nó nó nói lại triệu rưỡi rồi à, đăng kiểm nữa cộng hai phí lại 5 triệu mấy xuất chuyển tiền 5 triệu mấy 6 triệu gì đó ha còn à, theo như Dương Nguyễn biết ở bên Mỹ là chúng ta phải chạy xe ra gara rồi nó báo một cái phí nhiều đó tôi không biết tôi tại tôi đâu có xe mẹt bên Mỹ đâu mà tôi chỉ biết những người thân thông qua Duy Nguyễn bạn bè hay là nọ đây người ta có xe mẹt thì người ta phải lái xe mẹt ra chứ gara nó không chạy lại hay sao á mà nếu mà gara nó chạy lại lấy chắc một khoản phí cũng khá là mắc wow. đó nha các bạn đó mà bây giờ con xe của Di á đăng kiểm mà nhìn trên tắp lô này này kêu là gì mấy em kính lái này tắp lô đúng không cabo tắp lô là cái trong đúng không giả bộ hỏi ngu cho có clip đi nói thôi mà đây bây giờ là tháng 4 2013 vậy là đăng kiểm năm rưỡi đúng không bà năm rưỡi là lỗ hình tháng mấy rồi đó tức là xe của Duy Nguyễn hình như là cái chỗ này các bạn cộng lại dùm nha cái chỗ cái xe của Duy Nguyễn là tới một tháng mấy nữa mới hết hạn đăng kiểm mà bây giờ đăng kiểm vậy được tới tháng 4 2013 thôi ừ, hình như lỗ đúng không lỗ một tháng mấy vậy thì tại sao không để tới tháng mấy đây tháng mấy nữa đi đăng kiểm đúng rồi mà đăng kiểm sớm chi trời đó là gì làm chuyện lớn không có chấp nhất chuyện nhỏ wow. không có chấp nhất chuyện nhỏ bây giờ tao đang, đang sẵn cái xe ngoài gara thì tao đi nhờ em út đi đăng kiểm luôn chứ không lẽ giờ mai mốt tháng mấy nữa em hơi thôi bữa nay anh không qua quận 7 bữa nay anh cũng qua quận 9 bữa nay anh qua quận 12 anh đã bình tân trời em lấy xe đăng kiểm mất công chạy lần lần nữa đúng không giấy tờ cứ bỏ hết trong đây muốn đăng kiểm sao đó đăng kiểm thôi à còn giấy tờ có gì thứ chủ nhật có clip có giấy tờ có gì bây giờ bây giờ ví dụ giờ chạy xe mà, mà xe hơi ra đường á những giấy tờ là cần thiết và không cần thiết bạn kẹp thành cuốn đó đó bạn ra ngoài đường giống như kim bài miễn tử bà đừng chạy sai thôi yes. không hợp lý các bạn có kiểm tra hành chánh gì đó không sợ đó vô kiểm tra hành chánh giờ mấy anh kiểm tra hành chánh em đúng không giờ giấy tờ đầy đủ là mấy anh phải mấy anh phải like nghe cặp đó, này nghiêm túc cho bạn thấy á, khổ vậy đó không à, một cái con Mercedes giải nắng dầm mưa gian nan đó, nhân viên đi chạy xe đậu về đậu ngay bắp luôn khỏi mình khỏi lái nó khỏe không bạn thật sự á, thì Duy Nguyễn à, cái tật của Duy Nguyễn á, ra đường á mà cái xe của Duy Nguyễn có vấn đề gì với nó bật mình lắm bạn một cái lỗi gì khi nhỏ xíu à cái lỗi này giống như lỗi mà cái cái nước kính mà nó hết thôi á cũng quạo nữa nó bây giờ hôm nay đi cài nhiều quá nè đi cài nhiều quá mà trong xe nó có cát các bạn cái đôi giày mình đi á mình đạp vô cát nó dơ đó nên kêu tính kêu em nó làm gói nội thất thôi nó có lấy nửa giá không vệ sinh nội thất thôi rồi vệ sinh khoang máy đồ này là thôi đây có có bạn báo giá luôn bạn báo giá sửa nha các bạn có nhiều đâu có một triệu rưỡi à rồi à, kiểm tra lỗi động cơ là là là là, là 400 ngàn rồi à, kiểm tra lỗi động cơ rồi cài đặt và xóa lỗi là 160 công sửa chữa dây điện 800 ôi mèo wow. mẹt sửa còn triệu rưỡi mũi rồi đây nhưng mà có một điều đó nha mẹt đó là, là, là Dương Nguyễn không thích chỗ này nè các bạn thằng mạc á là nó nó nó nó nó nó nó được nó được sạch lắm nha tức là dịch vụ của mẹt á nó làm nó được sạch lắm mỗi lần á mà lấy xe mình đi về á xong rồi cái nó đưa cho mình là trong xe nó có đống rác bữa nay là dương nguyễn coi có rác không à đó không có hả ừ ha lần này nó mất tiêu rồi ủa vậy hả mấy lần trước là để nó để cái cái cái, cái, cái chân các bạn nó để cái chỗ đó nó, nó để cho đạp cho đựng dơ này nọ kia đó rồi xong là di phi nguyễn phải dục cái tờ giấy đó mà bữa nay mấy em mẹt rút kinh nghiệm là dục giùm rồi cảm ơn mấy em mẹt nha đây cũng còn cái tờ với giá cũ nữa nè mà rác là rác của anh duy, Đó trong xe rác của anh duy rất nhiều lắm Hồi nhỏ là chạy, Bé là chạy xe <laughs> Chạy xe mô tô kinh trời Mà bạn nhìn bé nào chạy xe mô tô nhìn ngầu không Đó đó, bé này mua súp này nhiều bé lắm mấy bạn nhưng mà thôi làm clip ngắn ngắn thôi các bạn tức là quay quay lại các bạn khi mà mà thôi sim ờ, quận bình tân mở lại muốn làm là mặt tiền hết tất cả design tất cả thứ vô lỗi chi là chi chung lần luôn nha các bạn cho tứ trụ nó tương xứng với nhau và khi phòng gym mở lại như vậy thì cũng có rất nhiều anh em gặp Duy Nguyễn rất là vui này nọ kia tất cả thứ nói chung cuộc sống ở thành phố Hồ Chí Minh nó sắp lại hòa nhập giống như bạn nhìn thấy đó mật độ xe cộ rất là nhiều à, và người ta tái khởi động lại cuộc sống người ta ờ, tiếp tục mưu sinh và cầm tiền vô tay HOL và ngày Chủ nhật di Nguyễn sẽ ra một cái video đó là những cái loại giấy tờ quan trọng nhất khi mà các bạn chạy xe hơi cần phải có và những loại giấy tờ có thể không cần có nha các bạn rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo hay thì mua sếp đi ba lai xe là đương nhiên rồi coi chùa hoài